xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Thì hôm nay đầu xuân canh tí em gửi ờ, xin gửi lời cảm ơn cũng như là lời chúc mừng năm mới tới toàn thể mọi người à, Chúc mọi người một năm mới ờ, vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt thành công Hôm nay em xin ờ, giới thiệu tới mọi người một dự án mới của bên em Vị trí là ở Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Hiện tại em đang tổ chức ở nhà Xin mọi người tay nhé dạ với diện tích của ngôi nhà này là 32 mét vuông được xây là 4,5 tầng hiện tại em đang đứng trước cửa ngôi nhà hướng nhà là hướng à, bắc và đây ạ trước cửa ngôi nhà thì là được à, ốp đá granite gạch granite rất là đẹp và sang trọng như là cửa của ngôi nhà đây ạ ngôi nhà này thì là uh, cái căn nhà này thì nó có một cái điều đặc biệt là có một cái uh, cổng riêng cổng riêng đấy ạ và uh, cách với đường ô tô uh, đi qua đấy, mọi người có thể nhìn thấy luôn là khoảng tầm 20 mét nha ngõ trước nhà là 2 mét và vâng. à, đây là phía trong của ngôi nhà mọi người ạ phía trong của ngôi nhà thì đây là à, đây là phòng khách và bên đây là phòng bếp thì thực ra thì đây mới là dự án của bên em đang là trong cái thời gian đi vào hoàn thiện được uh, hoàn chỉnh hết uh, mọi cái vật tư cũng như là cái à, chất lượng uh, hiện tại bây giờ sơn là vẫn chưa xong cũng như là tủ bếp chưa lắp đặt cầu thang thì cũng chưa lắp ừ, tay vị thì hôm nay em chỉ quay sơ sơ cho mọi người biết là bọn em có thêm một cái dự án ở đây để mọi người có thể nắm bắt được thêm nhiều thông tin cũng như là à, lựa chọn cho mình được cái vị trí ưng ý nhất thì là ở đây là phía trước của ngôi nhà cũng như là bây giờ đây là phòng khách thì mọi người có thể quan sát toàn bộ phòng khách đấy là đã lắp được lắp uh, hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led uh, có quạt trần trang trí rất là đẹp tinh tế phía đây của ngôi nhà thì chính là gian bếp nhưng mà gian bếp này thì hiện tại là bên em đang là trong thời gian thi công nên là khi nào ngôi nhà này vào hoàn chỉnh thì em sẽ quay lại toàn bộ cho mọi người và bây giờ em xin giới thiệu với mọi người là ngồi đi lên tầng 2 cùng em nào đây uh, ờ, tay vịn cầu thang thì là em cũng chưa uh, chưa làm được chưa lắp được vì thực ra cái thời gian này ra riêng này thì rất là, là nhiều việc mà bên các mắt thợ thì cũng vậy cũng riêng nhiều việc nên là chưa mọi người đây là phòng ngủ phòng ngủ của tầng 2 thì là căn nhà này với 32 mét vuông thì được thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ và một nhà vệ sinh mọi người có thể nhìn thấy đây đây là bao quát toàn bộ phòng ngủ của ngôi nhà đây là phòng vệ sinh ạ phòng vệ sinh của ngôi nhà thì đều được lắp đặt trang thiết bị vệ sinh cũng như là bồn cầu lavabo xem tắm cây tắm rất là lịch sự rất là đẹp đầy đủ hết chi tiết để để mình có thể sinh hoạt tầng uh, tiếp theo em xin mở mọi lên tầng 3 tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà tầng 3 cũng như tầng 4 của ngôi nhà thì đều được thiết kế giống như ở tầng 2 đều là một phòng ngủ và một uh, phòng vệ sinh đấy mọi người có thể quan sát cái vị trí ở căn nhà này rất là đẹp rất là gần một cái trung tâm thương mại lớn nhất của miền Bắc đó là Aimon Hà Đông thì lát lát nữa lên tầng này thì em sẽ, sẽ quay cho mọi người xem Đây là phía trên của tầng 4 ngôi nhà Mọi người nhìn thấy này Hiện tại em không hề bật điện nhá Không hề bật điện nhưng mà Những cái ánh sáng ngoài ở bên ngoài vào rất là sáng <coughs> Đây là tầng 4 của ngôi nhà Hiện tại còn chưa kịp lắp cửa <laughs> Mọi người nhìn này Không cần phải bật điện đâu Mà ánh sáng ở bên ngoài hôm nay thời tiết cũng không được thực sự quá đẹp nhưng mà nắng rất âm nhưng mà trời cái sáng cái ánh sáng vào nhà rất là đẹp luôn à, à, mọi, mọi người có thể quan sát luôn này đây chính là trường học trường uh, tiểu học luôn nha mọi người trường tiểu học luôn rất là gần vị trí của ngôi nhà <clears throat> tiếp theo em xin mời mọi người lên trên tầng 5 thực ra thì gọi là 4 tầng rưỡi thôi bởi vì ở trên này thiết kế là <coughs> thiết kế ở đây là để máy giặt mọi người thì nhìn thấy luôn thiết kế để máy giặt ở trong nhà và ở đây là thiết kế phòng thờ của ngôi nhà đây là thiết kế phòng thờ của ngôi nhà tiếp theo mời mọi người ra sân phơi xem sân phơi của ngôi nhà đây đây chính là sân phơi của ngôi nhà này thì mọi người có thể quan sát giúp em nhé nếu mà tính về đường chim bay thì là cái ngôi nhà vị trí ngôi nhà này cách cái trung tâm thương mại Aemon Hà Đông chỉ khoảng tầm 200 mét thôi ạ. Tức là tính theo đường chim bay còn nếu như mà tính theo đường bộ thì nó khoảng tầm 700 mét. Nha mọi người. Mọi người có thể nhìn xung quanh. Xung quanh cái ngôi nhà này là rất nhiều chung cư cao tầng. À, FGL, FLC tòa nhà FLC và cái ngôi nhà này cách cái vị trí mà đường ô tô đi qua chỉ có tầm 20 mét thôi mọi người ạ à. rất là tiện cái việc đi lại à, cái nhà này diện tích em nói lại với mọi người nhá diện tích là 32 mét vuông giá bán giá mọi bên em chào bán là 2 tỷ 400 triệu à, có thương lượng một chút và bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu thì là rất là mong anh chị à, xem chi tiết về căn nhà và nếu như mà mọi người có nhu cầu thêm thì có thể gọi thêm cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho mình à, theo số điện thoại ở trên màn hình là 0983 013 403 hoặc là 0888 041 444 em Ánh là em ạ thì em có thể tư vấn thêm cho anh chị à, chi tiết hơn về cái vị trí ngôi nhà cũng như là cái căn nhà này như thế nào à, tất cả nhà bán bên em đều là có đầy đủ sổ đỏ chính chủ cũng như là bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho mình thì mọi người à, xem video à, em vừa quay nếu như thấy hay, hay thì là bấm like video giúp em cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều thông tin hơn nữa về cái ngôi nhà những ngôi nhà khác mà sắp tới bên em à, sẽ triển khai ra nhiều dự án hơn nữa thì là thông tin của ngôi nhà này đến đây là hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua